Tôi chưa từng yêu đương bất cứ cô gái nào. Tôi với vợ tôi đến với nhau cũng là mai mối thôi. Mẹ tôi bảo cô ấy là con nhà gia giáo, rất hợp với tôi. Vì tôi khi ấy lại chỉ mải no chuyện công việc, cũng chẳng mấy khi quan tâm đến những việc khác, nhất là chuyện yêu đương, lại trước sức ép từ phía gia đình là cưới vợ gấp, cho nên tôi đồng ý kết hôn khi cả hai chúng tôi chưa thực sự hiểu rõ về nhau lắm. Có điều tiếp xúc với vợ thì tôi thấy cô ấy cũng là người chu đáo hiền lành, chắc là số trời đưa chúng tôi đến với nhau nên tôi bằng lòng với điều đó và cố gắng vun đắp hạnh phúc cho cuộc hôn nhân của mình. Chỉ có điều chắc vì bản thân tôi trước đó chưa từng yêu ai, lại thuộc tuyếp người đàn ông hơi có tư tưởng cổ hủ một chút, không thích mấy chuyện mèo mỡ, trai gái ở bên ngoài. Tôi nói như vậy không phải là cố ý miệt thị người khác, chỉ là tôi muốn kể rõ hơn câu chuyện của mình mà thôi. Vậy nên tôi cứ có cảm giác rằng bản thân mình không được giỏi lắm trong chuyện vợ chồng. Cứ mỗi lần gần gũi vợ, tôi cảm thấy cô ấy không được hài lòng về mình lắm. Tôi có mang câu chuyện của mình kể cho thằng bạn thân của mình nghe. Tôi có một thằng bạn thân, tuy rằng hai tính cách khác nhau một trời một vực, thế nhưng chẳng hiểu sao lại chơi được với nhau. Tôi thì điềm đạm, không thích những chỗ bốc đồng, nhưng thằng bạn thân của tôi thì khác. Nó thích bay nhảy, thích cuộc sống với những khám phá, vui chơi giải trí. Nghĩ nó chắc có nhiều kinh nghiệm nên tôi mang tâm sự của mình kể cho nó nghe. Nó vỗ đùi cười đen đét, bảo tôi suy nghĩ vớ vẩn, còn nói tôi phải học tập nó nhiều. Nó là bạn thân của tôi nên thường xuyên qua nhà tôi chơi. Ừ thì bạn thân nên tin tưởng nhau cũng là chuyện dễ hiểu. Rồi vợ tôi có thai, tôi vui mừng vô cùng. Đây chính là khao khát mà tôi đã mong chờ bấy lâu nay. Tôi chăm sóc cho cô ấy chu đáo, từng ly từng tí một. Mà kỳ lạ là thằng bạn thân của tôi cũng khá quan tâm đến vợ con tôi. Thì nó bảo chẳng lẽ bạn thân với nhau mà hỏi thăm vợ bạn một tí cũng không được. Vậy nên tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều hơn. Vợ tôi sinh sớm, đúng ngày tôi đi công tác. Tôi không thể nào trở về ngay được Tôi nhanh chóng gọi điện nhờ thằng bạn thân đến đưa vợ tôi đi sinh. Nghe nó báo tin vợ tôi sinh con trai mà tôi mừng rơi nước mắt. Xong việc nhanh chóng thu xếp công việc, tôi trở về viện ngay. Mừng quá nên quên báo tin cho vợ tôi và thằng bạn biết. Ai dè về đến cửa phòng sinh, tôi bàng hoàng trước câu nói của thằng bạn thân. Xem mắt con giống anh chưa này. Anh nói thế, bố ló mà nghe thấy là to chuyện đấy. Bố ló là anh chứ ai. Em yên tâm, Bản thân anh gà mờ thế, nó chả biết được đâu. Khốn nạn, tao thật ngu dại khi tin tưởng một đứa như mày. Còn cô nữa, tôi không nghĩ cô lăng loàn chắc lết như vậy, còn của mày thì tự mày đi mà chăm. Cả hai đều sững sờ. Mày hiểu lầm rồi, tao chỉ đùa thôi. Anh à, đúng đó anh đừng hiểu lầm. Thôi đi, tôi không bị điếc và cũng không bị ngu nhé. Nếu là con nó thì cứ để nó lui đi, thằng này không dạy đi nuôi con tu hú. Nói rồi tôi bực bội bỏ đi, còn chưa nhìn mặt đứa bé lấy một lần. Cuộc đời đúng là nhiều chuyện oái oăm, chớ trêu, nhưng chẳng hiểu tại sao tôi cảm giác cùng một lúc mọi chuyện xui xẻo đen đuổi lại đổ dồn hết lên đầu tôi như thế này. Tôi biết phải làm gì đây khi đứa con mà mình mong mỏi từng ngày từng tháng để được nhìn mặt lại không phải là con đẻ của mình và kẻ cho mình một cặp sừng hoành tráng, đó không phải là ai khác mà lại chính là thằng bạn thân mình hết lòng thương yêu, tin tưởng